thà như thế thà rằng như thế thà đừng cố níu kéo nát ta lòng nhớ chỉ với anh thà như thế thà rằng như thế thà đừng như thế Cố giấu nước mắt lòng thầm nhìn nhau nghe nỗi lòng biết nói chỉ đầy một câu trước khi biệt ly Chiều buồn nghẹn ngào buồn lời chúc ánh sáng ngọt ngào tựa như níu kéo bước chân người đi Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng Hãy cô quên nhau dù cho xót xa lệ rơi Để lại cùng tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào Người hỡi hôn nhau đi lòng chúa Cô sâu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng Biết nói chỉ đấy một câu trước khi biệt ly Chiều buồn nghẹn ngào buông lời chút ánh sáng ngọt ngào Tựa như níu kéo bước chân người đi Hãy cô nhắm mắt tìm đường vượt qua cơn bão lòng Hãy cô bên nhau dù cho xót xa lệ rơi Để lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút thà đời hiếp đến những ân tình đã vui pha giấc mơ quá rồi chuông để theo dõi kênh mới của mình nhé xin chào và hẹn gặp lại bài khác ạ à.